Xin chào tất cả các ờ, anh em Video này thì Video này thì Tấn xin ờ, ra mắt cho anh em một chiếc đồng hồ Đây Đây là chiếc đồng hồ vẫn chạy dây bình thường Các bạn nhìn nhé Kim dây vẫn chạy bình thường Đấy Nhưng có công dụng là để đánh bài Cam, Đèn Bên cạnh này là có hai cái đèn led hồng ngoại này Còn đây là nó sẽ có một mắt soi này chúng ta sẽ chỉ cần đeo cố định ở đây thôi đây là đồng hồ đây là tôi đang để chế độ này à, để cố định chỗ này anh em có thể lên trực tiếp ở bên xe miền Đông hoặc ở ngoài Hà Nội tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em về kỹ năng đánh đồng hồ này rất đơn giản tôi vừa lắp pin rồi bây giờ tôi sẽ kết nối cho các anh em biết kết nối cho anh em biết kỹ năng đánh như nào thăng à, màu thăng đây là con máy tốc độ kém nhưng đã được kết nối với đồng hồ xịn thì dùng máy nào vẫn là ok bây giờ tôi sẽ thử đánh bài cào kỹ, năng đánh bài cào Sài Gòn nhé tôi bật loa lên cho các anh em cùng nghe Đó. bật à, kết nối à, bây giờ là đã được kết nối với cái điện thoại rồi Đấy hai bên này là hai cái đèn hồng ngoại khởi động lên thì mắt thường mới nhìn thấy ờ, phải kết nối vào cái kết nối vào cái camera thì mới nhìn thấy còn mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy được hai cái đèn này cho nên cứ tự tin đánh bài đó. đây là đang cài đặt chế độ đánh bốn nhà này cầm bài máy báo này tôi đang cài đặt chế độ báo nhạc số 4 lớn nhất tôi đang báo tụ nhạc số 4 này chúng ta có thể bỏ cái hoặc là à, bỏ lá hoặc là bán cái chia bình thường xem Đấy. tụ số 4 là tụ số 4 là lớn nhất tôi chỉnh lại cho cái này nó đỡ bị lóa à, như thế này thì sẽ không bị lóa đây. đây tôi để như này màn hình nó sẽ không lóa hôm nay rảnh rỗi thì mới có thời gian để hướng dẫn cho các bạn đây bắt đầu nhá anh em nhìn rõ rồi đúng không nhìn rõ được là được không cho thấp thông tin nữa cho nhìn rõ là bây giờ tôi sẽ dùng chế độ là bỏ lá dùng chế độ bán cái à. như này là anh em nhìn rõ rồi đúng không quá rõ luôn cầm bài là máy báo à. cài đặt này Đấy, chỉ cầm bài này. Cạnh, canh bài này. máy bó 2 chúng ta sẽ bán đi một nhà Đấy, sẽ bán cái đi chúng ta lấy tụ số 2 bài chúng ta điểm sẽ to nhất Đấy. các bạn đã nhìn rõ đây là đánh bài cào có thể đánh được lên đến 15 16 tụ và cái máy này nó có thể cài đặt cho nhà cái điểm nhỏ cài đặt cho chế độ nhà cái điểm nhỏ vẫn được chứ không cần phải nhà cái lớn này, camera để chỗ này rất là nét luôn cầm bài ngược đây bài đang bị sổ này. À, bài đang bị sổ này. tôi bài nó đang sổ nó không báo cầm cầm bài mai báo à? chúng ta sẽ lấy nhà số 4 là số 4 nhé. Đấy. hôm nay rảnh rỗi thì tấn lại ra mắt cho anh em cái dòng máy này siêu rẻ luôn rẻ nhất so với thị trường giá thì tôi đề trên màn hình ấy để các bạn có thể điện trực tiếp qua zalo hoặc là tôi sẽ gửi hàng cho các bạn giá thì các bạn cứ nhìn trên màn hình nhé giá rẻ nhất việt nam đấy máy đây con máy này thì rất rẻ giá chỉ có 5 triệu con thôi đây bài điểm rất là an toàn hết đấy máy mới cho nên là à, tôi phải cầm bài máy báo nhà số 3 này à, mình sẽ lấy nhà số 3 Đấy. nhà mình bảy nước này đây là chiếc đồng hồ à, tốc độ nó đánh vào pin đánh trong vòng 2 tiếng 2 tiếng thì cũng hết tiền của làng rồi nhà mình lớn nhất chín điểm đây là cái chế độ là làm cho nhà cái lớn bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ ờ, lấy cho nhà cái nhỏ nhất xem chỉ là cái cài đặt thôi cài đặt cho nhà cá nhỏ nhất này đây các bạn nhìn kỹ nhé Đấy, báo nhà nhỏ nhất này Đấy. bắt đầu trò chơi bây giờ các các bạn nhớ nhìn rõ nha đây là bọn tôi báo tụ nhỏ nhất nhá không tại sao lại bỏ tụ nhà tôi điểm nhỏ chết Đấy hôm nay Tấn lại làm cho bạn video này Đấy. tụ ba nhỏ nhất bây giờ mình sẽ chia để lấy nhà cái nhỏ nhất này đây nhà cái bù đấy nhà cái bù nhé nó hơi chỗ này nó hơi lóa tí đó, nhà cái bù nhé này này một điểm nhà cái bù này. À. tôi chắn hình điện à. Ừ. video này thì Thấn sẽ ra mắt cho các bạn về cái đồng hồ này thôi Đấy. các bạn có thể liên hệ trực tiếp à, đây là loại máy đánh bài bịp mà rẻ nhất nhưng kết nối với đồng hồ thì nó là siêu nhanh à, các bạn có thể comment số điện thoại bên dưới hoặc là nhớ theo dõi kênh để xem những ờ, đồ chơi công nghệ giá rẻ nhất thị trường Việt Nam thì các bạn nhớ đăng ký kênh của Tấn nhé